hai Tây Lan Tăng Nhân xin chào tất cả mọi người trên mọi miền đất nước đã đến với, đã quay trở lại với tờ DN Official Hôm nay Tây Lan Tăng Nhân sẽ giải đáp câu hỏi học búa từ Tây Lan Tăng Nhân đã hỏi cho mọi người Câu hỏi học búa của hôm trước là vật gì đầu xe lửa đít xe hơi hôm nay đi lên cạnh em sẽ giải đáp câu hỏi vật gì đầu xe lửa đít xe hơi đó là mình thấy các bạn không thấy ai giải được cả và uh, clip câu hỏi học buộc từ tin đen cạn nhân đã lên hơn 100 view nên hôm nay sẽ giải đáp câu hỏi học bùa đó vật gì đầu xe lửa điếc xe hơi câu giải đáp đó là điều thuốc đang cháy điều thuốc đang cháy vỗ tay Xin chào, tạm biệt, hẹn tất cả mọi người cho mía nước vào các video clip lần sau. Hãy ờ, đăng ký, ấn chuông bên cạnh để theo dõi những video clip mới ra. Hãy ờ, xem video clip này, like ở bên tay trái dưới ờ, video clip đăng ký và ấn chuông bên cạnh dưới video clip bên tay phải và bình luận dưới video clip này để theo dõi những video clip tiếp theo trên kênh tự đơn lượng official nào cùng tương tác ủng hộ nhau lâu dài mãi mãi nào